Em 32 tuổi, em đang làm một kỹ sư xây dựng. Và hiện tại thì em làm cho một công ty ở thành phố Hồ Chí Minh này. Quận mấy? Phú Nhuận này. Ở Phú Nhuận. Rồi. Người Huế. Kỹ sư xây dựng ha. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Ờ, em tên là Lê Kim Oanh, em năm nay em 28 tuổi. À. Nghề nghiệp của em là nhân viên kế toán. Em sinh ra và lớn lên là ở Sài Gòn. Quê gốc của ba em á, là người Quảng Trị. À, cũng có cũng dính à. miền Trung rồi vô ha. À, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm ờ, của em á là nấu ăn ngon ừ. Hát hay Làm khúc thì hay nha, làm khúc à, cho không khí nó sơm lên, tặng bạn trai Mẹ yêu hơi những vấp ngã trong đời Có lúc khóc khi cười thì mẹ luôn xa bên Những năm tháng tao tần nuôi lớn con nên người Ờ, em thuộc tới đó rồi Trời ơi, tôi đang còn phiêu theo nhạc tôi chưa kịp em có tài là làm bánh rồi thấy rồi ha nhiều Còn tài quá điểm của em á là uh, ngủ nhiều rồi ờ, à, dạ, em có một cái tật đó là ngủ hơi nghiến răng ngủ hơi nghiến răng bạn gái ngủ nghiến răng thì em có chịu được không em thì chịu được vì em là dân xây dựng mà ngủ ở công trường miết ngã cọc cọc bệnh động riết quen là ờ, à. không có sao hết ừ. không sao hết ưu điểm khuyết điểm của em là gì ưu điểm của em á Ờ, thì em làm việc ờ, tính cách của em em rất là nhiệt tình, hào phóng và cực kỳ vui vẻ. Nhược điểm ngược lại là có cái dáng dấp của khuôn mặt nó hơi là khó tính, tái ngược với hoàn toàn với cái cái cái cái nội tâm của người mình. À bên ngoài à, vậy thôi, đúng bên rồi. trong không phải vậy ha. Đúng có rồi. tật xấu gì không? Em tật xấu có cả là em uống bia nhiều. Ưu điểm của bạn nữ ấy là nấu ăn ngon, thì em là cực kỳ lười nấu ăn. À. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Em có một mối tình chính thức kéo dài được 5 năm lý do tại sao chia tay em dành cho nhiều thời gian cho công việc này em cũng mang lại cô ấy cái sự mà gọi là tín tưởng à, quên hẳn đi mình có một cô bạn gái ở sau lưng chờ đợi à... là lỗi của mình đúng không mình chưa dạ, quan rồi. tâm đến bạn gái sao mà 5 năm rồi chia tay mà tới giờ lúc này luôn vẫn vẫn ế là lý do tại sao thực ra để dành thời gian để tìm hiểu một cô bạn gái nào đấy hầu như em em không em hình như em bỏ qua luôn không có quen cô nào cả còn bây giờ bây giờ nếu có bạn gái thì em có dành thời gian lo cho bạn gái không hay là vẫn tiếp tục ờ, công việc là hàng đầu nữa mình đã lớn thôi đến lúc mình phải lập gia đình thôi à, rút cái kinh nghiệm lần trước ha em lần này có bạn gái thì mình phải trân trọng ha mình đúng rồi chị nói rất là đúng rồi đó phải em gái thì trải qua mấy mối tình em à, ờ, em thì trải qua hai mối tình mối tình đầu tiên thì trải qua là 5 năm mối tình thứ Cũng hai thì là ờ, gần một năm rồi rồi ờ, lý do tại sao chia tay do khoảng cách anh đó cũng làm kỹ sư à dạ trùng hợp vậy rồi sao nữa dạ anh đi công tác nhiều với lại uh, do là anh uh, ờ, quen biết rộng à, thì mà mấy anh... người kỹ sư là lăng nhăng lắm phải không em không có đâu chị ơi bày ơi ai cho em là anh trung tin lắm anh hỏi bên đây thôi bà không thì em cũng đâu. nói vậy cho em em là kỹ sư mà em phải à. bảo biện của em chứ <laughs> rồi cuối cùng là tình yêu chưa đủ lớn dạ, chưa hiểu tình nhau yêu chưa đủ lớn đó là tụi em ờ, không tiến tới được hôn nhân bây giờ em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào anh có sợ là vợ anh hoặc bạn gái anh biết nhậu không anh không anh càng muốn nữa hai người này lấy nhau về nhà chắc tốn bia lắm <laughs> em mong muốn là tìm một người bạn trai là công việc ổn định ờ, biết yêu thương gia đình em thì ờ, lùn nên là em muốn tìm một người bạn trai cao hơn em khoảng từ một m bảy trở lên một m sáu tám được không em vậy anh mang dây cao hai phân nó đủ gì dư mà mẫu người lý tưởng của bạn trai thì sao em chỉ muốn một người phụ nữ nó mang cái phong cách hết truyền thống một chút xíu chứ em không thích những cô gái mà màu mè quá tóc tai nhuộm này nọ là em không thích thứ nhất là các hình xăm lớn em không thích rồi mắt gì không thích ta xăm mình người ta đâu phải xin mơ xăm đẹp trai không chị em quá đẹp trai luôn á gì vậy giơ tay định làm không gì? em muốn khoa em muốn khoa kia thân hình vạm vỡ của em 70 kg của em ồ ồ vạm vỡ hả đúng rồi à. nhưng mà mắc mới gì người ta xăm mà không chịu đẹp mà không nhưng mà bản thân em hiểu nhưng mà đó là cái sở thích của em em cảm thấy như nhưng em. mà em là người miền trung là thường hay uh, gia trưởng lắm em thấy Chính mình xác. gia trưởng em nói có thật sự là bản thân em có muốn làm một cái gì đó thì em có bàn với vợ em không hay là em tự quyết định hết chắc chắn phải bàn thôi bàn nhưng mà cuối cùng là người quyết định vẫn là em không chúng ta phải đi đến thống nhất rõ ràng Bây giờ em định lập nghiệp ở đâu? Lấy vợ thì ở đâu? Chắc chắn sẽ sống ở Sài Gòn Chàng trai miền Trung hơi gia trưởng một chút Nhưng mà như vậy thì nó cũng sẽ có những cái quyết đoán trong gia đình Thấy em gái im lặng bên kia nghe dù gia trưởng đó Im lặng <laughs> Ồ, nghe, cổ im lặng Sẽ, sẽ, sẽ lên Hình như là em hơi lo lắng cái chuyện hơi gia trưởng lắng. đúng không? <laughs> Dạ Em ờ, không thích tật xấu gì của người đàn ông nhất Em không thích tật xấu là Thứ nhất là gia trưởng Thứ hai là ăn nhậu không có biết điểm dừng nhậu ham nhậu nè ham uống bia nè mười chai dừng à, mười chai nhưng một tuần chỉ một lần thôi ừ, chứ không phải nhá. là ngày nào cũng thí dụ như hai tuần không uống được không cũng được chứ bố ba tuần không được, được không được luôn tức là coi như là lúc nào vui muốn thôi nha đúng rồi đúng, đúng rồi, rồi. tính phải công việc lúc nào không uống cái ghiền đúng rồi cái ghiên đó là ra cái lầy <laughs> dạ đúng à, đó rất rõ ràng em muốn hỏi anh anh trai bên kia rồi thí dụ như em có hình xăm thì sao ạ à? hình xăm có lớn không ở vị trí nào ủa thí dụ như có thì sao đâu phải ta xăm ngay trán đâu mà sợ nhưng mà nghĩ với cô gái xinh xắn ở đây cách nói chuyện thì anh nghĩ rằng xăm rất là nhẹ nhàng ở đâu đó trên tay chẳng hạn em xăm ở đâu vậy ạ cổ tay ô Trời rất là nhẹ nhàng ơi, có gì đâu mà ngay cổ tay không phải là xăm ờ, ở đằng trước con cọp đằng sau con thỏ đâu mà lo <laughs> nhá dạ. rồi đó là cái nói chung là anh chưa thấy em thôi còn anh nghĩ anh thấy em đó thì xăm cái gì anh cũng chịu hết á Wow Đàn trai hơi bị chịu bên đàn gái rồi đó nha Rồi bây giờ hỏi ý kiến người thân đi Hôm nay em gái đi với ai nè Dạ hôm nay em đi với mẹ em Mẹ, à, cho chị gặp mẹ em nha à, Chào cô Chào cô ạ Chào ờ, cô Cát Tường, chú Quyền Linh và dạ. tất cả các à, quý vị khán giả ở trường quay Cháu thì có cái tật là à, khó tánh lắm Về nhà kỹ càng, với nấu ăn thì ngon Nhưng mà nấu ăn theo kiểu miền Nam chứ không phải miền Quế Cô thấy à, chàng rể tương lai này thế nào? thì cháu thì uh, người quế thì chắc hợp với bà nó đó dạ cháu có hút thuốc không cháu dạ không cháu xưa nay nhậu thì có cháu hút dạ, thuốc thì không rồi. cả nhà không có ai hút thuốc hết dạ đúng rồi cô thấy cháu thì cũng được đó hai đứa đến đây là cũng làm cái duyên thì nó quen lúc bé rồi nó quen nó quen toàn là kỹ sư xây dựng không mà dạ mà không hợp <laughs> giờ là cháu nghe nó xây dựng cô cũng hết hồn luôn <laughs> thì lên đây thì hai đứa ờ, cho nhau cơ hội để tìm hiểu ờ, được thì ờ, cô cũng mừng dạ cảm ơn dạ, cô cảm ơn cô dạ. anh trai đi với ai dạ hôm nay em đi là có 9 người đồng nghiệp bà ngoại ở từ đà nẵng vào đây à. và một người cô rồi chào nguyên một gia đình nhà trai mình nè chín đồng nghiệp nữa dạ chào bà ngoại chào cô xin chào chương trình theo tôi nhận xét á cháu bên nữ rất là dễ thương dịu dàng mà xinh huy ạ à, cô thấy đã được lắm rồi đấy thì dạ. À, cô mong hai cháu thì kết nối với nhau để mà tiến xa hơn nữa dạ. nếu tiến xa hơn nữa thì cô rất mừng chúc cô, hai cháu thành công có một chút chi tiết nhỏ nhỏ là cái hình xăm trên tay cô thấy sao cô dạ không có chi hết cô Nhìn thấy hết. thấy chưa dạ, thấy bình thường thôi mà dạ, dạ. dạ rồi bây giờ chúng ta sẽ chúng ta kéo rào ra cho kéo hai bên gặp mặt nha mở rào tặng em là ờ, cái bánh gửi anh rồi cảm ơn đầu tiên em muốn khoe câu chuyện một câu chuyện rất là vui của ngày hôm nay em đi vào siêu thị em mua một cái con gấu bông mấy cái cô bán gấu bông này có hỏi lại là à, anh muốn gấu bông tặng cho con gái hả không phải tặng cho người yêu vậy mà mấy cô nói mà anh nó xào quá rồi à. không có tên, chắc chắn anh phải có con rồi vậy mình giải thích tôi muốn hôm nay tôi đi mua con gấu bông này tôi tặng cho một người bạn gái chương trình bà muốn hàng ho vì lúc đó Michael mới tin. Và trước khi đi Michael cũng chúc chúc cho anh có một cuộc hẹn hò thành công và tốt đẹp. Anh cũng muốn mang lời để đến cho các anh. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Dạ, cảm ơn nhiều. Rồi. Vậy em thấy anh là một người có khó tính hay là đen, là xấu, là thô cạch gì không? À, nhìn bề ngoài thì anh rất là đẹp trai đẹp trai à. đúng rồi thôi nè chi các đứa con anh đúng anh khoe anh đẹp trai dạ. ai nói anh xấu trai là anh không thích tôi Và không có khen trai, trai à nha tự nhiên thấy tôi vừa mới qua cái tự nhiên về nè em khoe khỏe em <laughs> đi dáng em thì đục đố một mét sáu mươi tám bảy mươi kg vạm vợ vạm vợ trời ơi <laughs> nhưng mà kiểu vạm vợ của người ta là vạm vợ ngực còn em là không tập em có vạm vợ bụng hỏi thiệt em trước cái đêm có làm lon nào chưa dạ chưa em không có làm được bây giờ anh tưởng nó làm năm lon rồi chứ <laughs> rồi giờ vô chuyện tình yêu giờ hẹn hò sao nè anh á thì khá là bận rộn nhưng mà cái bận rộn đó cũng trả giá cho anh bằng một mối tình 5 năm trước của anh khắc phục cái đó không phải là khó với lại anh là một người huế nó có một chút gia trường nhưng mà sự gia trường đó nó không mang lại cái gì đó nó nó nó nó thắt chặt hay là khó chịu quá nó ảnh hưởng bởi tư tính chức công việc kiểu của anh nữa là anh rất thích đúng giờ nguyên tắc rất là nguyên tắc anh làm kỹ sư uh, xây dựng cầu đường hay là không anh dạ. xây dựng dân dòng nhà cửa đấy dạ nhà cửa ít đi hơn cầu đường <laughs> cầu đường mới đi nhiều hơn thì không biết là hôm nay anh nhìn em thì anh thấy như thế nào ạ nhìn em rất là dễ thương có một chút gì đó gọi là là cổ điển thì theo cách anh nghĩ thôi bây giờ hẹn hò một tuần được bao nhiêu lần em bận quá chị lo cho bạn gái lắm em trả lời chị biết coi để chị làm chứng nè Ban ngày thì có thể nó không có than giận nhưng buổi tối có thể sắp xếp được mọi thứ. Nè, đó cho bạn trai coi hình xăm vậy được ừ, sao có vấn đề gì không? Không, nếu vậy thì nó không có sao, nó hạnh phúc. Có gì đâu, thấy không? Dạ đúng rồi, rất dễ thương, không sao hết ạ. Anh thì thiên về gia đình khá nhiều. Và nhiều người nhận xét anh thế này nè. Bản thân cũng có, và người lớn tuổi cũng có. Họ nhìn nhận anh, họ nói một câu này. Ừ, Huy á, chắc chắn không phải là một người tình lý tưởng. Nhưng chắc chắn là một người cha và một người chồng tuyệt vời anh đang ở Sài Gòn và anh đang ở ngã tư ga. Ngã tư ga thì cũng ở gần nhà em. Dạ em ở đâu? Em ở uh, gần cái xấu Hoa Cà ngay chỗ Thủ Đức. Gần ảnh quá luôn. Mình đi ngoan qua mình tạt mình gã vô cả xấu Hoa Cà nhiều luôn. Trời ơi. Làm thông luôn. Bây giờ hai bạn nhìn thẳng vào mắt nhau và hãy nói cho đối phương biết là hiện tại cảm xúc trong người mình như thế nào, mình nhận xét về đối phương ra làm sao trong ngày đầu tiên gặp gỡ này rồi chúng ta quyết em định em à, xin phép nói trước ha à, em cứ nói đi anh xin à, em thấy anh là người vui vẻ ừ. à, hoạt bát nói nhiều gia trưởng thì em chưa thấy đúng rồi hiện tại thì cũng xuất hiện gia trưởng ở đây đâu à, còn bên ngoài thì ok ừ dạ vậy là là là nó nằm trong phòng vi chuẩn của em rồi đúng không dạ à. còn về anh nhận xét á em làm nhìn của em là một cô gái có dáng rất là phúc hậu cổ điển ừ, đúng là một cô gái anh đang tìm kiếm nhưng mà đây là trước mắt còn anh chưa dám nói gì sâu hơn nhiều hơn rồi hết thời gian như vậy là ổn rồi bây giờ các bạn tự kiểm tra trong trái tim của mình có rung động gì chưa có rung động chúng ta mới bấm không rung động chúng ta không bấm bấm phải có trách nhiệm với nút bấm của mình bấm là để yêu thương bấm để chia sẻ bấm đi đến xa hơn bấm để hai mảnh ghép ghép lại với nhau chứ phải bấm để cho có chuyện rồi về không liên lạc với nhau suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm bấm nút là trao duyên một hai ba hết thời gian đấy duyên phận là chỗ này cả hai cùng bấm một chàng trai cũng rất là vui vẻ một cô gái rất là mặt rất là phúc hậu đúng luôn đó này em trai hãy cố gắng giữ lại cô gái này nha đường tình trong trăng em sợ mấy người